nhà mẹ có hai cái phòng khách là ở bên đây còn cái phòng khách nữa nè hello chị chi she not interested look chị chi chị mệt quá cô chú hello mọi người thì hôm nay là một ngày cuối tuần nắng rất là đẹp mọi người hôm nay đã vô mùa xuân rồi hôm nay là ngày à, ngày của mẹ cho nên là đi à, shopping mua một ít đồ bây giờ sẽ đi qua nhà mẹ chồng nha các bạn chi chi nó mệt quá trời luôn rồi cô chú nó không thèm chào luôn kìa chi chào cô chú hay con đây hello <laughs> xin chào cô chú <laughs> giờ mình cùng đi nha mọi người đã đến nhà mẹ chồng mình rồi nè mọi người con này mẹ làm lại nè màu rất là sáng sơn lại thay thảm đồ mình thích cái ờ, cái màn ở đây cái màn của mẹ đẹp quá màu rất là nhẹ nhàng luôn nhà mẹ có hai cái phòng khách là ở bên đây còn cái phòng khách nữa nè đó đây là ở ngoài vườn mẹ có cái nhà ở ngoài đây nữa nè Yes Không đau he làm gì mẹ ngoài đây nè Đây là cái phòng ăn Có cái nhà ngoài đây Mùa hè Ngồi ngoài đây uh, uống trà đọc sách Cái nhà của mẹ mình thích lắm nha Cái màu rất là sáng và, và giống như là nó trang nhã đó màu rất là nhu mà mẹ làm như mẹ thích cái màu ram màu xanh xanh đó hay sao á từ cái uh, ờ, ừ, gói nè màn rồi cái tường sơn tường luôn ở trong nhà mẹ có nhiều thứ cái xanh xanh lắm đây nè giờ chuẩn bị ăn ờ, ăn trưa xong rồi xíu nữa mình sẽ ra vườn thăm vườn của mẹ Yeah. Where? Which room? Yeah. Oh, Gigi. thành có Chi nè, dễ thương quá à. Yeah. Dạ. Đây nữa nè. Hình có Chi Chi nè, Chi Chi baby nè. Dạ. Chi Chi. Yeah cái đôi dài của Tony nè cái đôi dài của Tony hồi nhỏ xíu nè mẹ vẫn còn giữ luôn Love you monkey Nàng á hả? the guitar The sound very nice What? Ừ, Luis ta He had to be there at four, but it was only on till half past five. So I had to drop him off there. By the time I got back, it was 20 past four. And then I had to leave again at 10 past five to go pick him I up. Know So it was only, we literally lit, I'd already put everything ready in the barbecue before I, before I left. Mm. I'm always very particular to see that chicken's cooked properly. Yeah. Let's say mom, uh, let's say dad and Lauren what doing in there. Đây là cái phòng à, cái phòng chiêu của ba nè. Có máy tính, có à, có đèn, có chỗ ngồi chiêu. Để coi chị Chi đang làm gì. Cái toilet rất là đẹp luôn. Hello chị Chi. What did you doing? <laughs> We're in mum. We're in nanny's makeup drawer. <gasps> oh no! We're looking at all the rings and the. Uh, that's um. Not a ring. You know what they are, don't you? Yeah. They're uh, no, they're hair clips. Hair clip. Hair, I like hair clip. That's hair it, clip. Yeah, that's right. Grandma hair clip. Yeah. Like blue and yellow. I see in the garden. Yeah, blue and yellow. Yeah. They are. <coughs> Come out, I think. nó đi ra ngoài đây xem. bữa nay à, mẹ có cái hoa gì đây là cái cái cái giường của cái nhà kế bên này mọi người cái nhà kế bên này đã đổi chủ rồi cái chủ cũ là người ta đã bán nhà cái nhà mới này mới chuyển tới đây à, mấy tháng rồi à. đây là phía trước nhà của mẹ nè các bạn ở xung quanh là đồng ruộng đó cho nên là nhìn à, thông thoáng ha mọi người nhìn từ phía xa ngoài kia đó là cái đường cao tốc ở ngoài đó đó mọi người ở đây cũng có thể nhìn thấy nhưng mà không biết là ở trong hình mọi người có thấy không bring it in Yeah, yeah, just get a couple of spoons out the drawer. Yeah, this one. Okay. Those big ones. Should that chicken too, a bit. How many? Yeah. Uh, two, please. Okay. I'm hungry Are you very hungry? Oh, yeah. good. I didn't eat breakfast, I didn't eat lunch, no. no. I wait for mum dinner. Okay, you've got to be still hungry. <laughs> Walking, chair. good. Broccoli mm. then. <laughs> broccoli at home. Not today though. Oh, God, not today. Want some chicken? I thought you were sitting there. Oh, oh, she can't make her mind up where she wants to be. Cái cây hoa này lúc nãy thấy ở trong shop nè, đẹp quá chừng luôn. Đây là cái bức tường phía sau. Cạnh cái thùng rác, cái thùng rác nhưng mà đẹp quá mọi người thùng rác mẹ cũng ờ, để mấy cái hình ờ, mấy cái <laughs> cái con tắc kè lên nữa kìa nhìn dễ thương quá này có cái băng ghế ngọn ngoài đây nữa nè cái băng ghế này mẹ cho mình đem về nhưng mà cái xe không có để vô được á cho nên là chưa có chở về luôn cây, cây này có hoa đẹp nè ô chị chi lúc chị tới hoa hả trời ơi Ê, thôi thôi thôi thôi ô oh, mông lúc dạ ừ ừ à, à, tốt, tốt, <laughs> này có mấy cái cây lá này cái lá nhật cây cây ờ, cây lá phong phải không mọi người màu đẹp cái này có ba loại nè cái này vàng vàng xanh xanh còn cái này màu ờ, màu đỏ màu đỏ tím cây này màu tím đậm cái bông này dễ thương quá ha mấy cái này mới mốt nó nở hoa ra đẹp lắm giống như cái bông bông hành bông hẹ gì đó mọi người bông hẹ à, cái này là gọi là gì hẹ tây hay cái gì cây hoa hồng nè cái gốc hoa hồng to quá chừng luôn này hồng leo mai mốt nó leo leo lên trên kia đó hoa nhiều đẹp lắm các bạn phía bên đây nữa nè trong đó có cái nhà kính nhà kính mùa đông mà mấy cái ờ, cái hoa nào mà cái cây nào mà không có sống ngoài đông được á, thì mẹ sẽ đem vô trong đó đó lại mẹ ương cây giống ở trong đó đây cũng có chậu hoa hồng nữa nè cái này cũng ờ, dây leo lên nè có lồng đèn trên đây nữa u cái này cái hoa bự quá năm mốt nở ra đẹp lắm ui này bữa nay có bông rồi nè mai mốt nở ra đẹp lắm luôn <gasps> dạ hmm. dạ this is in Vietnam we say chiếu sometimes this is the make play the plastic yeah I think yeah. it's it's made from recycled plastic. Ah. In Vietnam, we use to make by the um, they got like the like this, mm. the lock oh, picker. Yeah, we Yeah, yeah, I know. Yeah. So many years ago, um, in Vietnam, we used to sleep on this, not the mattress. Mm. Only this, put on the bed and sleep because it's too hot for the yeah. mattress. Yeah. Đây cũng có cái lá phong nữa nè. Chừng một tháng nữa là qua vườn của mẹ sẽ có rất là nhiều hoa. Oh, cái đó, cái dây này có hoa nè. This one. So honey, uh, mom, this is from uh, last year. Yeah. Uh, oh yeah, I see. Four. Four years. No, three, three. Uh. It was a plum tree, mm. and they were beautiful plums. Oh. And then why they died? I don't know. Yeah. <clears throat> Just tired, I suppose. <laughs> but I used to ha- I used to have grass under here. Yeah. And then when that when that tree was alive, yeah. me and my dog used to sit under there in the shade. Oh. My dog with his head on my lap. Oh, <laughs> cute. My boy. There's a kind of very little leaf. Yeah. Um, yeah. That's because they're all aces. That's yeah. an acer, that's an acer, that's... The big one there is an acer as well. Yeah. But this is like a lift different. Mm, it's nice, yeah. isn't it? Yeah. see you love it, right? Yeah. You got a lot in, in yeah. the garden? My favourite. Yeah. Mm. Chị the boss rồi chị. Chị You hear the sound? chơi JJ. Careful, don't run. Butterfly. You like music, now look. Like it? Oh. Ờ, bên này gió lớn quá, windy cold. Oh, what is it here? Whoa. It's a like little flower, mom. Yeah. Yeah, very cute. Red, red orange. Oh yeah. Yeah. I know it's sweet, isn't it? Yeah, cute. It's, but it doesn't grow quickly. I, this is about six or seven years old, and that's all. Oh really? Yeah. Mm. Yeah. Where, where her head? I don't know. Where her head? Where's the rest of her head gone? Oh no god! What happened? Oh my god! What you did? What did you did to him? You wanna come in, mom? Yeah. Okay, you go in first then. No, I wanna show you something. Okay. like those. Yeah. That looks nice. It's too horrible, huh, con? Đẹp quá là chi? What, what color is it chi? Purple. Oh yeah, purple, yeah. Nah, I want it back. I don't know. Yeah, it's nice, isn't it? Yeah. Mm. Little one, so cute. Really little. Mm. Cái bông tulip này nó ngộ ghê nè. Trời ơi, Looks like, like paper. Yeah. Another video. Yeah. Can, Can you like Steven Spielberg? <laughs>